Lìa chết tóc tì Hãy mẹ mà nụ mẹ ngài mẹ bị biến ba nhà du nè mẹ ăn em chết mà chết thật tiêu Hãy mà ba đi ta mẹ đi Mẹ hát biểu Mẹ bị biểu nhầm mẹ bà dùng ra mẹ mà dù đó bộ dần rồi It's the the near